Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư Tăng chúng con theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, cắt cửa của Đại Tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng Kinh Phật để cầu bình an cho nhân dân Phật tử gần xa. Nguyện cho bà con nhân dân tham dự lễ cầu an hôm nay được giác ngộ Phật Pháp, được tăng long phúc thọ, gia đạo an khang thịnh vượng, chúng con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 Chí tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thương chủ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường chủ tam bảo. Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thương trụ tam bảo Thân đại chúng an tọa tụng kinh xa nhiệt pháp giới mong huân à, chư phật hài hòa hiểu nghĩa chân đức

tất cả tội tẩy an lạc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

và bà con nhân dân Phật tử du khách thập phương đầu xuân năm mới về chùa Ba Vàng lễ Phật tu học đều được theo duyên giác ngộ, giàu lòng từ ái đối với mọi người, mọi loài, được phúc báo trường thọ, hạnh phúc, bình an. Đồng nguyện cho toàn thế gia quyến tăng trưởng phúc trí, luôn được tam bảo che chở. Lại nguyện,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 nguyện đem con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 theo sự giác ngộ hành trì theo lời Đức Phật để được sức khỏe, tuổi thọ được dài lâu và mọi sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Vậy nên, bà con chăm chỉ tụng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Vào ngày mai, lúc 20 giờ, quý Thầy sẽ tụng bài kinh Thiết lập hạnh phúc để cầu cho gia đình